thì hôm nay nữa bạn chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với series Hero cặp đôi đại chiến nha anh em nha Và như anh em đang thấy thì lần trước á, là có hội chị em đúng không Và lần này thì chúng ta sẽ có sự xuất hiện của hội anh em tốt Cái gì vậy Ai mà biết được Ôi trời ơi Sôi động lên, sôi động lên Tụi yeah. yeah. hôm nay đã bạn ơi mình lại tiếp tục tổ chức thêm một cuộc thi nữa và đây sẽ là một cái cuộc thi uh, gì ta uh, bắt cua để xem có ai sẽ là người giành được chức vô địch thì người đó sẽ được tặng quà nhớ bạn nha như những lần trước thôi thì lần trước á mình quay là tặng quà cho hội chị em á thì có rất là nhiều bạn bảo mình là anh ơi anh tặng quà cho hội chị em rồi sao anh không tặng quà cho hội anh em đó cho nên là mình nghe vậy mình cảm thấy buồn lắm mấy bạn ạ à mình là mình rất là thương hội anh em luôn mà mấy bạn nói như vậy cho nên mình quyết định lần này mình sẽ tổ chức thêm một cuộc thi tổ chức tặng quà cho hội anh em nha như tất nhiên rồi chỉ tặng cho một người thôi và người đó phải là người vô địch người giành được chiến thắng trong cuộc thi của mình thì mới được tặng quà nha đó như vậy nó mới vui đấy thì à, ở đây anh em có ai muốn được tặng quà không hả trời luôn quà free mà ngu gì không không muốn Ờ ok được Nhưng mà muốn lấy được quà của Phong thì không dễ đâu bạn ơi Bởi vì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một thử thách vô cùng khó khăn luôn Thì các bạn hãy nhìn đằng sau lưng mình đây Thì mình nghĩ rằng chắc mấy bạn nào đã từng xem một cái video Mình đã từng hướng dẫn cho hội chị em chơi con map bắt cua này Thì mình nghĩ chắc bạn cũng chắc là các bạn cũng nhớ con map này đúng không Thì hôm nay mình sẽ cho hội anh em vô thử sức với con map này nha ừ. Và ai là người đến được đích đầu tiên Thì người đó sẽ là người giành được chiến thắng và được phần quà nha các bạn nha Và tất nhiên rồi quà thì anh em vẫn sẽ tiếp tục được tự quyền lựa chọn nha các bạn nha Và hình như là trong tập trước thì Simi chiến thắng thì mình đã tặng cho Simi một đôi Jordan rồi các bạn, một đôi giày nha. Thì lần này thì anh em muốn cái gì thì mình sẽ tặng cho anh em cái đó, trừ biệt thự nè, trừ uh, cái gì ta trực thăng nè, rồi rồi trừ uh, cái gì ta um, uh, ký vàng hay là hay là tiền tỷ nha, mình không có mấy cái đó đâu nha các bạn. Mình nghèo ừ, tặng cho con cua hoàng đế Ông nào tặng cho cua hoàng đế ơi Cua hoàng đế hả? Cua hoàng đế cũng đắt tiền lắm, không có tiền không, gì để rẻ hơn được Như <laughs> vậy thì nói đại là sẽ tặng cái gì mà nếu nó ghẻ. Ừ, nói vậy đi. Giờ ai mà chiến thắng thì à, người ta phong người ta phong sẽ tặng cho người đó à, một đôi dép lào tổ ong được không dân chơi đi tặng dép lào ok lào. thôi thôi đùa anh em đi chơi đi chơi đi chơi anh em muốn gì mình tặng anh em cái đó trừ khi nào anh em kêu tặng xe tăng mình mới không tặng được thôi chứ anh em muốn gì mình tặng anh em cái đó rồi ok được, được rồi vậy là mua cái nhà nha mọi người ờ cái nhà không có nha cay ok thì bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu vào video thôi nha let's go rồi ok bạn ơi thì à, anh em đã vào trong vạch xuất phát hết rồi nè bây giờ mình chỉ cần đếm một hai ba cái là anh em sẽ bắt đầu solo với nhau nha và các bạn okay. ngay lúc này ngay giờ phút này mấy bạn hãy thử comment đón thử xem coi ai sẽ là người giành chiến thắng nha hãy đón thử nha các bạn ok <laughs> cho giờ đi trước cho giờ đi trước cho giờ đi trước nhường dịch luôn hả ok hợp Đúng lý rồi. Nha. rồi chuẩn bị nha một hai ba bắt đầu rồi <laughs> <laughs> sao chưa gì ông té hả bạn anh buồn ngủ rồi đi rồi ok đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi bây giờ bạn mọi người hãy đi đi đi đi Hiện như anh em đang thấy thì cây Kairon với Mr. Dịch đang dẫn đầu và Siro nhường luôn Siro quyết định nhường luôn bạn ơi, không thèm bắt cua Ôi, nhường gì Rô, bắt cua gà Rô cứ bảo Ôi, ôi, à đây, đây Bây giờ chúng ta có thể nhìn thấy là Gì đây? em Cái gì anh, cái gì Canh đưa tôi đi Sao Kairon sao sao dịch chưa dịch té à? dịch rồi xong cây đon té luôn trời ơi trời rồi và như anh em đang thấy thì hiện tại là siro đang dẫn đầu mr dịch thứ hai và cây đon là hồi nãy cây đon mới vừa gáy kêu siro bắt cua dở rồi bây giờ cây đon đang ở cuối cùng mấy bạn ơi quay hiện mười chưa phải là tết bạn ơi rồi ok Ê. và chúng ta đang thấy thì anh mít dịch, trời luôn tôi rồi anh mít dịch và siro đang thi đấu với nhau để xem coi ai sẽ là giành lại thành top 1 đây quay quay cái cái chú này sao vậy vâng chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi thử siro bắt cua như thế nào nha các bạn nha mà chúng ta đang uh, theo dõi Siro nữa bạn ơi cái gì vậy? Hay quá rồi, rồi <laughs> Rô thắng nhớ uh, anh đòi phần quà gì nhớ chia khoan hồng cho em gì hoa hồng cho em nha Rô. Gì khoan hồng? Khoan hồng. cái gì anh nhớ khoan hồng cho em? Nhắm nhắm hoa hồng, hoa hồng. Nghe nghe đắt quá. Siro hiện tại giờ đã qua được hình như map map map thứ tư rồi, còn ở bên kia thì uh, Mr Dịch và Kairon vẫn đang cố gắng anh dịch thì hiện tại đang ở à, map số 3 à, mọi người ạ à. cố dịch mình qua level dạ, sáu dạ. rồi nha đây đây mày coi nè đấy anh dịch đang ở map dạ, số ba rồi dịch đã qua rồi còn Kairon thì sao để qua coi Kairon coi đi sao vậy cây dữ ở đây cây ron cây ron vẫn chưa qua được ok để mình qua mình coi dịch thì dịch dịch mới nói gì vậy cái đi sao vậy cái đó hả cái đó là khi anh bước ở đây anh bấm nhảy hai lần thì nó sẽ nó sẽ bay lên yeah yeah yeah qua mình qua lượt oh, ok cố dịch hay quá hết à, rồi giờ mới hơi hơi ồ hay giờ quá. mới biết là ồ cứ cứ bấm bấm nhảy hai lần nó tự lên đó. ờ oh. đúng rồi đúng rồi dịch dịch dịch hay dịch đã qua nha bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau qua theo dõi Kairon đi ok qua Kairon nào thì à, cái hiện tại cái <laughs> đòn vẫn đang ở màn ba mọi người ạ à. cố lên cay cố lên đang nào đấy à cố lên cay cố lên cay cố lên cay cố lên cay đây đây đây đây nhìn này nhìn này ôi xong luôn đó hay ghê. quá hay quá rồi ok bây giờ chúng ta qua bên uh, siro đi từ nãy giờ chưa thấy siro đâu nè bây giờ chúng ta cùng nhau đến chỗ siro nha các bạn nha à, không biết là siro đến đâu rồi đồng ra quá anh ở anh level ờ, chín 9 rồi wow siro đã đến level 9 rồi vậy có nghĩa là siro chỉ còn vài level thôi siro sẽ là người giành được chiến thắng coi bộ đúng là ông chùm bắt cua của hero team chơi bắt cua chung với siro là quá sai rồi các bạn chú tể bắt cua rồi ok rồi chú tể bắt cua rơi rồi mọi người ơi ok bây <laughs> giờ dạ, chúng ta sẽ qua bên chỗ của mr dịch để xem mr dịch đến đâu rồi Hiện tại là anh Dịch đang à, ở màn số 5 mọi người ạ à, Và anh Dịch đang à, rất là cố gắng để có thể vượt được rô Nhưng mà có vẻ là hơi khó với anh Dịch mà này nhảy khó dữ vậy sao cái chỗ, chỗ cuối nhảy khó dữ vậy Ui rồi em làm mẫu với dịch coi nè Dịch này nó coi em nè Đây làm mẫu cho coi nè Nhảy lên đây không Xong đầu mình à. sẽ nhảy lên trên đây Rồi nhảy đây xong mình được cái à, cái cái nhảy hai lần đúng không Mình sẽ nhảy qua bên kia Đó yeah. Tưng lên cái... một phát xong rồi mình nhảy qua đây tưng lên một phát nữa rồi mình lên đó đơn giản nhảy okay. đúng rồi tưng lên một phát rồi nhảy lên đó tưng lên tưng phát à lên đó hả Ôi Trời ơi. ơi, có vậy thôi mà cũng té nữa rồi Ok, để qua coi Siro thế nào nha bạn nha Mình nghi kỳ này là phần quà thuộc về Siro rồi Ồ, cái này phải canh nè Không phải nhảy bừa được đâu nha Siro nhảy chậm chậm rồi Siro hiện à. tại Siro hiện tại đang ở màn 11 nha các bạn nha Và các bạn đang thấy là Siro uh, đang uh, rất là cố gắng Có lẽ là lần này là Siro đang rất quyết tâm để giành được top 1 Ok Em Cố lên, cố lên trai ơi Đây, đây, đây rồi té nữa làm lại làm lại nè nhìn nè nhìn nè hình như nãy cai xét chi gô bắt cua gà mà rồi té nữa tính ra ổng ổng cứ chơi người ta là bắt cua gà xong cuối cùng ổng là người gọi là đứng chót các bạn ạ à. rồi Ồ, vậy là sau này là danh hiệu gà nhất bắt cua gà nhất cái ưu tiên phải của dịch nữa nha của cai nha ê ê à, rồi biết rồi nhất ưu tiên là của dịch nha vịt vô địch rồi nha rồi rồi rồi biết gì rồi lần trước cái map này á em cho mấy mấy mấy bạn nữ mấy bạn nữ còn bắt cua được á còn cai giờ nãy giờ chưa cay ấy xúc pha me trời ơi cai chết 37 lần luôn rồi cai chết 37 lần mới chưa về sao ơi đừng bị kinh hồn luôn anh nhìn anh vậy đó hốt mất tới dịch tay nãy giờ đã qua được màn xấu rồi các bạn ạ à. Vâng, và rồi xong rồi, anh bị chạm xuống này là anh anh nhảy coi như xong rồi, không qua được nơi. Và chúng ta cùng nhau coi Siro coi, Siro hiện tại là đang ở màn 15. Wow, thật không ngờ. Ra em nói. Siro hiện tại đang Gớm ở màn 15 Và như các bạn đang thấy là anh Siro đang uh, rất là rất là kiểu khéo léo luôn bạn ơi Bắt cua qua từng qua từng đoạn luôn Quá rồi Ủa cái gì Cai qua cai qua Qua được màn 4 ơi Cái đó anh qua được màn 5 rồi hả Trời ơi chúc mừng cho cay quá ok bây giờ lại là một thử thách mới nữa nè như bạn đang thấy thì Kaidon uh, à, có vẻ là đang hơi mệt mỏi với cái trò bắt cua này các bạn ạ à. Và nếu như mai này mình còn nhiều những cái pha bắt cua nhiều hơn nữa thì mình nghĩ rằng Kaidon sẽ là người uh, gọi là được nhận ít quà nhất từ mình. wow. qua luôn rồi, qua luôn rồi. Qua luôn màn 6 luôn, đỉnh quá Thầy ơi. quá Kai ơi. Thì chúng ta đang giành Mr. Dịch, Mr. Dịch hiện tại đã đến được màn số 9. Ok, Mr. Dịch đến được màn số 9 này. Cố lên anh. Cái gì? Rồi xong anh. Cái anh đập mặt vô kính anh rơi xuống rồi <laughs> anh chị anh nhảy một nhảy nhảy một cái thôi đừng nhảy hai cái nhảy một cái thôi trời sao ôi ôi làm sao được qua được kia ôi vậy đây dịch coi em nè đây em chỉ cho trời ơi tính ra lần nào mình cũng phải chỉ dành thế bạn ơi nè dịch coi em nha nhảy ra đây nè ờ để em chỉ lại thêm lần nữa đi chị em té ơi nhảy <laughs> đây nè nó dịch nhảy lên trên đây dịch chậm như thế này đúng không sau đó dịch nhậm dịch dậm vô đây cái này là giúp cho dịch ờ. nhảy cao nè cái này là giúp cho mình nhảy ờ. cao nè đúng không dịch bấm cái dịch nhảy cao thì dịch dịch chỉ cần lên lên lên được trên đây hiểu không và lúc đó dịch ừ. phải dịch phải giữ được cái hiệu ứng của cái đôi giày anh anh nhảy xéo hiểu không đó đúng rồi đó đúng rồi hay quá dịch ơi bạn thấy không các bạn thấy không anh dịch pha đó vâng, khúc, khúc, khúc, khúc kia sao dẫn. khúc này hả à? khúc này vẫn vẫn nhảy xéo anh vẫn nhảy xéo nhảy xéo đúng rồi à bên này đúng không rồi dạ. trời ơi qua được rồi hay quá hay trời ơi phong mình cái này quá dịch dạy à. cái không biết làm luôn dịch đã đến được màn 10 xong <laughs> dịch té siro hiện tại thì anh ta ui siro bước nhảy trên không Siro đang sử dụng tuyệt kỹ gọi là kinh công mọi người ạ à. Wow Siro nhảy là hiện tại Siro đã ở màn 22 Wow Gì có ờ, khỉ ở đây Cả khỉ ở đây ta là ta là kinh công cái này là võ công của ta mà ông kêu con khỉ là sao hay quá rồi rô qua được màn này rồi thật quá đỉnh cao hiện tại rô ở Ôi. màn hai ba rồi nha ok <laughs> cay cay cay à. hay quá Kairon ôi chúc mừng Kairon đã đến được màn 7 gì vậy dịch bao nhiêu dịch hiện tại cái đó đéo bàn bảy á bạn nha cố à, cây mà này vẫn khó lắm về về rồi xong lắm. cây té rồi rồi ông luôn về về mà này là, là đang cần kỹ năng hơi nhiều này tôi nghĩ là pha này là coi như là cây ron là thua cái dịch rồi buồn cái cây đây đây yeah yeah quá được rồi cây vừa rồi ok cây đã qua được rồi các bạn ơi bây giờ để xem tiếp màn tiếp theo màn này khó muốn chết luôn á rồi té rồi quá nhanh quá nhanh đúng rồi hay quá hay quá hay quá hay quá hay quá rồi nhảy nhảy nhảy nhảy nhảy nhảy nhảy qua bên kia luôn nhảy bên kia hay quá màn số 9 luôn rồi hay quá cay ơi chúng ta cùng nhau theo dõi mít dịch nào thì mít dịch hiện tại là đang uh, ờ, dẫn ở màn số 10 nha bạn nha Đấy, có nghĩa là Mr. Dịch không sao đâu anh, anh chỉ cần thua Siro có 13 màn <laughs> không sao. Ồ sắp sắp sắp sắp tới, sắp tới rồi. Anh chỉ cần thua Siro có 13 màn thôi cớ anh Dịch. Và như bạn đang thấy thì anh Dịch đang ờ, có những pha xử lý vô cùng đỉnh cao anh ấy đang rất tập trung rồi té <laughs> cái gì ai <laughs> anh ấy tập trung xong anh ấy té luôn rồi các bạn ơi rồi xem lại thêm một lần nữa nào quá trời quá trời quá đất luôn các em rồi anh em anh anh ấy là té chưa tiếp rồi anh ấy té thêm lần nữa rồi anh em anh ấy té rất nhiều lần tập trung dịch tập trung cố gắng lên hay quá hay rồi, quá tôi nghĩ là chắc chúng ta nên coi siro là hay nhất các bạn ơi chứ coi coi dịch mù mắt quá ok rồi bây giờ rất nhiều bạn tò mò về uh, kỹ năng bắt cua Siro Thì bây giờ mình sẽ à, theo dõi Siro để xem Siro bắt cua như thế nào nha các bạn nha thì như các bạn thấy là Siro bắt cua như là bước nhảy trên không luôn các bạn ơi Siro như là đang gọi là bám tường trên không luôn Cái này không phải bám tường, cái này gọi là bám không khí các bạn hiểu không Wow Hay quá, đỉnh cao quá rồi Thật quá là xịn Holy Holy Rồi, té rồi Ui, vẫn qua được nha, vẫn qua được Cái này khó nè, cái này khó nè Ui, vẫn qua được Ồ, hơi tiếc tí Em Té rồi, té rồi, hơi hơi hơi hơi Đúng rồi, anh có một nguyện vọng rồi Hơi tiếc Nguyện vọng gì anh? Mày phải đích nhanh lên được tao chúng ta cái Ok, cố anh cai, bây giờ mình đang quan sát cai mọi người ạ, à. nhảy xéo qua luôn hay à, quá đúng trời rồi ơi thì ra là như thế ôi trời mình tới được mạng của dịch rồi nè hello dịch và như anh em đang ờ, thấy thì ờ, Kairon chơi nhảy nhảy qua nhảy vui rồi coi Kairon đã gặp được dịch rồi vui lắm Kairon <laughs> đã gặp được dịch rồi các bạn ơi ôi này vậy sao vậy nhà bạn này vui lắm nhà bạn này vui lắm hai tư tưởng lớn đã gặp nhau rồi chúng ta sẽ cùng nhau. nhau chúng ta sẽ cùng nhau vui lắm anh nhảy lấy giờ chưa qua luôn nè chúng ta hãy cùng nhau theo dõi dịch nha <laughs> dịch vẫn, đang, lắm. dịch vẫn đang kẹt ở màn 10 nha bạn nha và dịch vẫn chưa qua được màn 10 thật tiếc cho dịch Wow, Siro hiện tại đang đến với cái màn người ta gọi là màn con rắn mọi người ạ à. Và màn con rắn này nó khó hơn cái màn kia rất là nhiều nha Là con rắn nó bò bò và bạn phải nhảy trên thân của con rắn Đó bạn thấy không, con rắn là cái mấy cục len này nó đang bò bò này, thấy không Đấy, và Siro vẫn rất là dễ dàng để có thể vượt qua được Wow. <laughs> Đúng mày thật quá trời mà đất luôn mà này vui quá. Đây, mày này vui quá à. Đúng thật là chúa tể bắt cua. Ờ gì ta chúa tể bắt cua cái gì ông chùm của nhỏ nhảy. em qua được rồi nè, em qua được nè. Ê mình qua dịch Rồi xong luôn rồi à, còn mỗi mình dịch đó ở ờ, cuối hả? Vâng, và bây rồi. giờ thì chúng ta thấy là Cairo với Mr. Dịch đang solo với nhau để xem ai giành được top 2. Yên tâm đi, Top 2 thì ừ. mặc dù là không được tặng quà nhưng chung nhưng chúng ta được cái danh dự. Dạ yeah, qua màn 12 rồi, qua màn 12 rồi. Ủa nghe. Ủa khoan, từ từ sao cay mới đến màn 12 thôi mà cay thấy cái cái cái cái cái cái chỗ Win rồi. Ủa kỳ vậy? Ủa kỳ vậy? Ủa đừng có ờ. nói, ủa khoan từ là màn màn màn win là màn 12 mà ta mà sao nãy Siro ông Siro ông nhảy một phát một qua màn 33 luôn rồi ủa tính là ông win rồi mà ông nhảy sao, tiếp sao, sao, vậy? Ủa nhưng mà tại vì nó tại vì tại vì nó có chỗ nhảy tiếp mà, nó có chỗ nhảy, không, nhảy không, tiếp. Không biết là cái chỗ nhảy tiếp nhưng mà chỗ đó là tôi đã mặc định nó để tôi để một cái cái cái cái ghế để chúng ta đứng. Ủa cái này là là, là là là là em đặt hả? Ừ cái này là em đặt. À, cái đâu đồ trang trí của map chứ. Ờ. Ủa cái này là là em đặt hay là nói để trang trí wow. Tính ra là một cái màn bắt cua là chỉ có 12 màn thôi bạn à Mà Siro nhảy một phát một tới màn 33 luôn Ông Rô thật quá đẳng cấp Ok bạn ơi dạ, vậy dạ là Vậy là coi như là Siro đã giành được chiến thắng rồi Nhưng mà Siro là chiến thắng ngầm nha bạn nha Siro không chịu nói cho mọi người biết Nhưng mà không sao dù gì thì Siro cũng là người đến đây trước Cho nên Siro sẽ là người giành được chiến thắng Xin chúc mừng Siro Yes Yeah I am winner giá như ông siro giá như ông siro ông đến ông ông phát hiện cái này là chỗ chiến thắng sớm hơn thì dịch với cai đã không phải khổ bắt cua tiếp <laughs> trời ơi là trời ủa mà hồi nãy như là cai đứng nhì đúng không ok dịch đứng ba đúng rồi đúng rồi ờ, cai nhì <laughs> dịch dịch vẫn là ông vua đến cuối bạn ạ ông nói như mà hồi nãy mà anh anh la lên là anh anh anh tới đích rồi là dịch đến nhì á à, thôi không biết nói chung là không biết nói chung là dù gì thì kết thúc game thì dịch vẫn là người đứng cuối <laughs> sau cuối cùng thì dịch vẫn là người thứ ba vậy nè <laughs> ok rồi thì các bạn ơi và như nên thấy là siro đã là người giành được chiến thắng rồi thì xin chúc mừng siro và phần thưởng của siro là gì á thì siro có thể nói em siro muốn được thưởng gì nào anh muốn hưởng cái tivi 26 inch Ok bạn ơi, chúng ta cùng nhau kết thúc video tại đây đây nha Và hẹn gặp lại anh em những video lần sau nha Và video mình tặng quà cho Siro á là do là mình với Siro đang ở xa nhau Siro ở Sài Gòn, còn mình ở uh, Huế Cho nên mình chưa thể tặng quà cho Siro được Cho nên là chúng ta cùng nhau hẹn nhau một cái video khác Mình sẽ quay cảnh tặng quà cho Siro sau nha Xin lỗi các bạn rất là nhiều tại vì mùa dịch bọn mình không có qua Sài Gòn được Ok Và chúc mừng Siro người giành được chiến thắng Và Siro sẽ được 15 ngàn nha Ok 15 ngàn <laughs> <laughs> ông chọn cái phần quà nào rẻ rẻ hoặc là thấp thấp thôi ông nội chọn cái phần quà đắt quá ai có tiền trả phần quà tầm <laughs> một hai triệu thôi được rồi một hai triệu thôi người ta có ôi một hai triệu ôi một hai triệu cũng là quá lớn rồi em ngày em làm việc cả ngày được có vài trăm ngàn anh lấy tivi thì đâu có trời ơi ok bạn tạm biệt hẹn gặp lại anh em những video sau nha bye bye peace à quên mình hứa tặng quà cho siro e là mình sẽ tặng nha chắc chắn mình sẽ tặng nha các bạn và mình sẽ quay vlog lại cho các bạn xem nha nhưng mà quà là gì thì cái đó là để cho anh Rô quyết định lại chứ cái tivi mình tặng không nổi các bạn ơi chừng nào mình giàu đi à không nếu các bạn muốn mình tặng tivi đúng không hãy subscribe kênh mình được 3 triệu subscribe mình sẽ tặng cho siro e cái tivi ok rồi hẹn gặp lại trong những video lần sau nha bye bye tivi mở cái hình hộp to chả bá thôi cái màn hình lồi lên <laughs> tạm biệt mọi người